có một không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ có khoản mến mong nào sâu thẳm hơn tình yêu ở đâu đây đêm nghe tiếng mưa rơi đêm mây chiều hàng rồi mà chưa với nỗi nhớ ở ờ, hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn ở ờ, hai đâu nỗi nhớ nghe tình đậm thắm Paulo đêm nghe tiếng mưa rơi đêm mây chiều hàng rồi mà chưa với hàng rồi mà chưa với nỗi nhớ ở ờ, hai đâu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn ở ờ, hai đâu nỗi tình đâm tham